vòng để à, hy vọng nó uh, hết hồn ấy Thôi mà Thôi Thôi Thôi Thôi Thôi Thôi Thôi Thôi Woohoo! ra đủ ừ ừ ừ ừ nói rồi ba đến một không chột cũng ngoài em à